Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể người hâm mộ đang theo dõi trên truyền hình. Nằm trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, giải bóng đá vô địch quốc gia là giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất tại Việt Nam. Đây là giải đấu luôn nhận được sự quan tâm, chờ đợi lớn nhất của đông đảo người hâm mộ cả nước. Trong nhiều năm qua, giải bóng đá vô địch quốc gia đã và đang khẳng định vững chắc sứ mệnh xây dựng nền tảng, giá trị cốt lõi để tạo nên đội tuyển quốc gia vững mạnh, đóng góp cho thành công chung của bóng đá Việt Nam Giải bóng đá vô địch quốc gia Nike World 2022 sẽ có sự tham dự của 13 đội bóng với tổng số 156 trận đấu hấp dẫn đang chờ đón. Ngày hôm nay, sân vận động Thiên Trường Nam Định được ban tổ chức giải chọn tổ chức lễ khai mạc chính thức của giải bóng đá vô địch quốc gia Nike World 2022.